Xin kính chào quý anh chị Hiện tại thì em đang đi trên trục chính của đường Hùng Vương Và nếu mà đi hướng này thì chúng ta sẽ đi xuống đường trại mát nha quý anh chị Xuống trại mát thì một đường sẽ về Phan Giang Và một đường thì xuống Nha Trang ha Và hôm nay em muốn giới thiệu đến quý anh chị Một căn villa View rất chill luôn Ở trục chính đường Nam Hồ Và căn villa này cách Hồ Xuân Hương tầm 4 km thôi ạ à. và em sẽ đứng lại để quay cho anh chị xem lối rẽ xuống đường Nam Hồ ha ở đây là khu quy hoạch Viện Nghiên cứu Hạt nhân và rẽ phía tay trái này là xuống Nam Hồ ha ở đây có một ngã ba và một đường thì sẽ đi vào khu Trịnh Hoài Đức nha quý anh chị còn đường dưới thì xuống Nam Hồ ha khu vực Nam Hồ và Trịnh Hoài Đức là những nơi có view rất là thoáng và đất ở đây thì cũng rất là hot để nghỉ dưỡng hoặc đầu tư nha quý anh chị đây là trường tiểu học Nam Hồ ha và trục này là trục chính đường Nam Hồ đường nhựa hai làn ô tô nấy nhau nha quý anh chị Xin kính chào quý anh chị hôm nay em sẽ giới thiệu với quý anh chị một căn villa rất là sang chảnh ở ờ, trục chính đường Nam Hồ và quý anh chị cũng đã thấy là hiện tại thì em đang đứng ở trước biệt thự và đường này là đường Nam Hồ nha quý anh chị view ở đây là nhìn qua bên ờ, Trịnh Hoài Đức ha lát nữa thì em sẽ quay rõ để quý anh chị thấy hơn về view của căn nhà này ha bây giờ thì em mời quý anh chị vào tham quan ngôi nhà này ha với diện tích 364 m2 nằm ngay mặt tiền trục chính Nam Hồ nha quý anh chị căn biệt thự này được xây theo kiến trúc rất là hiện đại kết cấu gồm một trệt và một áp mái ha ở đây thì sân có thể đậu được hai ô tô luôn nha quý anh chị sân vườn thì rất là rộng sân vườn này cũng rất là thích hợp để à, chơi bonsai tiểu cảnh hoặc là nuôi cá coi ha kia là tròi tứ giác có thể dùng để nướng bbq rồi, mời quý anh chị đi vào tham quan nhà ha. Bước vào căn nhà thì đã thấy rất là mát rồi quý anh chị. Với thiết kế rất là hiện đại. Phòng khách rất là rộng ha. Và phòng này thì có thể làm phòng ngủ nhưng mà hiện tại chủ nhà thì đang dùng để làm phòng làm việc ha. Đây là bếp nha quý anh chị. Bếp và phòng ăn được thiết kế chung với nhau tạo sự gần gũi. Và đây là phòng ngủ cũng có thể tính ở đây là phòng ngủ thứ hai nha quý anh chị phòng ngủ này thì có toilet ở trong ha căn villa này tổng cộng có 4 phòng ngủ nha quý anh chị ba phòng ngủ riêng tách biệt và ở trên phòng áp mái thì có thể uh, ngủ được khoảng tầm 20 người ha nếu mà chúng ta trải nghiệm ra ấy hai phòng riêng thì có toilet trong và cũng ngăn cách phòng tắm riêng đây là không gian cửa ở sau cửa luồng và nhìn ra đây là sân vườn nha quý anh chị nhìn qua bên kia là Trịnh Hoài Đức khu phát triển rất là sầm uất và nhà này thì có hai mặt tiền nha quý anh chị em đang đứng ở bên hông rồi kính mời quý anh chị đi lên à, tầng áp mái ha tầng áp mái lúc nãy em à, có nói với anh chị là có thể ngủ được 20 người Thực sự rất là rộng luôn quý anh chị Có cửa sổ nhìn ra view Trịnh Hoài Đức nha quý anh chị Đây em sẽ quay chậm để cho quý anh chị nhìn thấy ha một khu rất sầm uất view rất tuyệt vời sau này là phòng giặt và toilet nha quý anh chị còn phía sau là dùng để làm sân phơi diện tích sử dụng của căn villa này trên 400 m 2 nằm ở hướng đông xung quanh các tiện ích đầy đủ chợ trường học cây xăng bán kính